Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em cái trận cuối của vòng 18 đó là cái trận Bồ Đầu Nha và Thị Sĩ Diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 12 Thì sau vòng đấu này à, các đội tuyển sẽ được nghỉ ngơi vào tầm 3 ngày nha anh em Về thì ngày mùng 10 trận đấu sẽ đã quay trở lại vào vòng tứ kết cho tất cả anh em Thì anh em cũng thấy cái thành tích của cái thằng Bồ Đầu Nha này rất là tốt nha thì anh em cũng đã xem Bồ Đào Nha đá những trận đấu trước đó rồi Bồ Đào Nha đã toàn thắng hai trận và cái trận thứ ba là Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc rồi để thua Hàn Quốc với cái tỷ số là 2-1 thì cái bàn thắng đầu tiên là Bồ Đào Nha đã ghi vào lưới Hàn Quốc và trong những phút sau đó thì Hàn Quốc đã um, gỡ lại cái tỷ số là một đều anh em thì còn bên phía bên phía Thụy Điển thì Điển thì anh em cũng thấy đã ăn Cameroon với tỷ số 1-0 và đã thua Brazil với tỷ số 1-0 và sau đó là ăn Serbia với tỷ số 3-2 thì cái phong độ của thằng Thị Điển anh em thấy phong độ của thằng Thị Điển rất là tốt nha thì trước cái mùa World Cup này là cái mùa Euro thì Thị Điển đã vào tới vòng trong và đã hạ được Tây Ban Nha luôn anh em thì anh em cũng biết cái phong độ của thằng Thị Điển này đang rất là tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy thằng Thị Điển cái trận gần nhất là cái trận giao hữu anh em à, ngày 13 tháng 6 2022 thì Thị Điển đã ăn Bồ đầu Nha với tỷ số 1-0 trên sân nhà của mình luôn nha còn trong khi đó Trước đó thì à, ngày 6 tháng 6 thì à, Bồ Đào Nha đã ăn Thị Điển với tỷ số 4-0 anh em, ăn 4-0. Và trong những lần chạm trán gần nhất á, thì à, những bàn thắng luôn nghiêng về Bồ Đào Nha và thắng với cách biệt từ hai bàn đổ lên không nha anh em. Thì có cái trận à, gần nhất á, thì Thị Điển chỉ thắng được Bồ Đào Nha với tỷ số cách biệt tối thiểu là một bàn thôi anh em. Còn trước đó thì Bồ Đào Nha toàn thắng còn đây là cái đội hình dự kiến của thị Điển và Bồ Đào Nha thì anh em thấy Bồ Đào Nha chơi với sơ đồ 4312. Hai hàng công cao nhất của Bồ Đào Nha đó là Felix và Ronaldo đang đá vị trí cao nhất bên phía um, Bồ Đào Nha thì dưới đó có Bruno Fernandes và Bernardo Silva, Carvajal. Còn bên phía thị Điển thì chơi với sơ đồ 4231 thì anh em thấy rằng dàn công cao nhất của uh, thị Điển là Embolo nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là bầu đầu nha chấp 0,5 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm bầu đầu nha và anh em nếu mà anh em nằm bầu đầu nha anh em sợ thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số là một đều hoặc là 00 thì hoặc là 10 cho thị sĩ nha anh em thì cái trận này với cái trận Nhật Bản và Croatia được đánh giá là sẽ vào cái ờ, hiệp phụ và đá bên rất là cao nha anh em thì bởi vậy mình khuyên anh em nên lót là cái mã tỷ số là một điều hoặc là hai điều hoặc là không điều thì anh em lót những mã tỷ số này cho an toàn cho tất cả anh em thì mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái kèo phạt góc và cái kèo thẻ đâu cho tất cả anh em thì chỉ có bao nhiêu đây kèo còn anh em nào mà muốn nhận được nhiều kèo hơn nhận được những mã kèo ờ, chắc ăn kèo thơm thì anh em cứ liên hệ qua zalo cho mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em được nhận được những cái mã kèo thơm đó nha còn những anh em nào đang chơi bên ngoài còn những anh em nào đang chơi bên ngoài thì mình phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi chứ anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được mà những mã trên dưới tài xỉu anh em chơi vậy anh em còn bị mắc like nữa thậm chí mà cái thằng thầu của anh em đang chơi còn phải tự tạo một cái trang để nó ăn cò tất cả các anh em mà giống như nó nhận kèo các anh em anh em đánh trên thì kèo trong máy nó cho anh em ăn đủ hoặc là ăn lố luôn giống như một anh em đánh triệu anh em ăn tới một triệu mốt thì nó đưa ra ngoài cho anh em ăn 85 hoặc anh em ăn chín thì tới thằng thầu của các anh em đang chơi mà nó còn phải đăng ký một cái trang để nó làm cái chuyện đó thì anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi hiệu quả hơn và anh em khỏi cần qua thằng thầu thằng cò nào khỏi phải nguy hiểm khỏi phải bị quét công an đồ nó quét anh em nguy hiểm thì đó là cái vấn đề mà anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi còn anh em muốn vào nhóm của mình thì anh em cứ liên hệ hoặc là qua zalo của mình là 0937 hoặc là